đừng đừng cháu không nhìn thấy gì ạ tối đấy nhỉ đây, đây là bông ờ, bông sen lấy củ đấy đây là sen ờ, đi qua là bách diệp à. trăm cánh trăm cánh à đẹp đấy nhỉ rồi rồi anh ơi đây là cái ờ, này một là cái do cái chất đất hai nữa là cái nguồn nước ba là cái dùng cái, cái phân bón thì ờ, nếu mà chúng ta mà dùng cái phân bón ấy mà mà nó không đúng ấy thì nó nó một là chất lượng hoa hai là cái, cái cọng nó nó nó yếu thì hoa nó ờ, nhanh bị héo à, chúng bắt buộc chúng tôi là phải dùng cái phân uh, silic dòng phân trung lượng thì nó rất là tốt đấy thì nó nó cái cái ờ, cái cận ông ờ, đánh giá về cái ờ, tình hình sâu bệnh ở đây khi như nào đối với cây sen ấy thì uh, nó rất là ít sâu bệnh tại vì nó rất à? kén đất nếu mà nếu mà trồng sen ấy mà không kén đất mà không kén về nước ấy, thì thì cái sâu bệnh nó rất nhiều à. thế nhưng mà cái sen mà cái chất đất đã tốt rồi mà lại được nguồn nước tốt thì không sâu bệnh cả còn nếu đối với sâu bệnh vâng của cái cái cái cái cái sen thì rất chi là khó chữa ok ok đấy lấy ờ, củ như đây đấy, nó gần hai mẫu à, à, các đại biểu xem đấy là lá rất là dày xanh không thấy sâu bệnh không có hiện tượng sâu bệnh cả cái cái sen củ này nhà tôi khoảng độ một tháng rưỡi hai tháng nữa rồi à, thì tôi sẽ thu hoạch Vâng. khi mà thu hoạch thì ờ, nó ờ, ông dự đoán là cái cả cái hai mẫu này thì nó sẽ được ờ, khoảng bao nhiêu tấn củ mà hai mẫu này thì chắc khoảng độ 4 đến 5 tấn 4 5 tấn và giá vâng, bán củ hiện nay là mấy một cân ạ giá thị trường hiện nay tôi giao buôn là 35 nghìn 35 nghìn cân bán lẻ là 40 nghìn cân phải được khoảng 4 tấn hơn 100 triệu hơn 100 triệu 100 triệu vâng hơn 100 triệu để làm sao thế thì như vậy trồng cũng rất là hiệu quả đấy nhỉ và vâng, vâng. hiệu quả hơn là cây chuối nhiều và cái um, ưu điểm mà dùng cái phân Philips này anh, thì ông ờ, thấy anh đánh thật anh quay lại một cái qua thời gian dùng ờ, dùng ờ, phân sinh Silic từ năm 2018 đối với gia đình tôi với các loại cây trồng trên phía khu vực xã Nhân Thắng cũng như là huyện Gia Bình thì đối với cây sen ấy tôi ờ, được ờ, dùng trên snick và cái chuối thì tôi thấy là rất là tốt đặc biệt cây sen cái củ và ngó à, khi dùng phân silic thì là nó lá nó dày hơn và à, cái hiệu quả của nó cao hơn à, về cái uh, sen đánh ngó đối với sen đánh ngó thì là cái cái uh, sen ấy, nó nó nó giòn và trắng hơn ngon hơn và nó kéo dài cái thời gian thu hoạch nhiều hơn Được. Vâng so với uh, các cái dòng phật khác trong thời ờ, cũng ờ, trong cái thời gian sử dụng phân xích thì anh đã được sự ờ, hỗ trợ như thế nào từ bà Tân là giám đốc công ty Tân Phát ạ? À, đối với công ty uh, uh, phân bón uh, phân xích thì uh, chỗ bà Tân ấy thì là uh, thường xuyên là tư vấn về cái cách chăm bón cũng như là cái cái cái uh, hiệu quả của cái dòng phân cũng như là cái chất lượng của dòng phân uh, thường xuyên thì uh, được uh, trao đổi qua điện thoại cũng dạ. như là ờ, hàng tháng thì ờ, chị ờ, Tân cũng như là cử cán bộ của công ty là về xem cái hiệu quả của và chất lượng của dòng phân. Vâng ạ, điều đó đã hỗ trợ gì được cho cái hiệu quả của mô hình của anh ạ? Cái đầu tiên là cái thu nhập mà nó ừ, cao hơn so với dòng uh, phân khác và cái thời gian thu thu hoạch nó cũng được kéo dài. Ừ, vâng ạ. Um, <clears throat> gì nhỉ? anh có thể chia sẻ ờ, cái kinh nghiệm trồng ở trên lốc sen không Đối với dòng ờ, sen ấy thì uh, chúng ta thì cũng, cũng chăm sóc thì nó không khó và trồng không khó lắm, rất là dễ. Nhưng quan trọng nhất nó là chất đất và nguồn nước ảnh hưởng rất lớn về cái cái cái dòng sen. Nếu mà và hai nữa là cách chăm bón thì uh, mỗi một vụ sen ấy thì nếu như sen lấy củ thì chúng ta không phải tốn công chăm lắm nó chỉ mất khoảng 4 lần là ờ, ờ, là, là rắc ờ, phân đạm thôi Đấy, và và cái này thì không có sâu bệnh gì cả Đấy, ít sâu bệnh lắm vâng ạ thì lý do gì mà ừ, trước kia anh trước kia là không làm nông nghiệp phải không ạ tôi không vâng ạ thế lý do gì mà ừ, từ việc mà ừ, chưa từng làm nông nghiệp mà anh lại quyết định đi đến cái quyết định phát triển kinh tế từ cái mô hình nông nghiệp ạ Ờ, xuất phát từ ờ, cái việc là xuất thân từ nhà nông nhưng mà bản thân thì trực tiếp là trước đây không làm nông nghiệp nhưng nhìn thấy bà con nông dân của thôn cũng như của xã là bỏ hoang cái ruộng thì tôi ờ, đầu tiên là thấy tiếc sau đó là cũng học tập các cái mô hình lên mạng xem các mô hình học tập thì tôi thấy là cây sen là có hiệu quả ở trên đồng đất của của nhân thắng chúng tôi tôi đã đưa cái cây sen vào trồng từ năm 2018 và thấy hiệu quả Vâng ạ, trong thời gian tới thì anh có dự định như thế nào đối với cái mô hình này ạ? Trong à, thời gian tới thì à, chúng tôi sẽ sẽ mở rộng thêm. À, đối với cây cây sen lấy củ lấy ngó thì tôi sẽ dừng lại ở cái cái cái, cái diện tích này thôi. Nhưng mà tôi sẽ mở rộng thêm về sen lấy hoa, sen uh, khoảng độ 2 hecta nữa. Em cảm ơn anh ạ. Bản xã Nhân Thắng này thì hiện tại là hội viên nông dân ở ờ, dùng phân có nhiều không ạ? Và qua cái quá trình hội viên nông dân sử dụng thì đạt được những cái kết quả ra sao ạ? Báo cáo ờ, như các đồng chí biết ấy, thì là nhân tháng chúng tôi là một xã cái diện tích nông nghiệp hiện nay là còn rất rất nhiều. Thế qua những trong những năm gần đây theo cái cơ chế thị trường ấy, thì nông dân được tiếp xúc với nguồn nhiều nguồn phân, nhiều các công ty về tiếp thị như là Lâm Thao, Sông Danh hoặc các công ty miền Nam. Thế thì chúng tôi qua ở đây đã quen biết với công ty Consi ờ, Nick Tân Phát Bắc Giang thì qua những năm ở đây chúng tôi áp dụng một mô hình nào thì để đánh giá mà được ghi nhận vì phân Sinic là nó phân trung lượng cho do vậy là nó không giống phân vi nữa qua quá trình sử dụng thì được bà con chúng tôi đánh giá là lúa là cây cây trồng nói chung với cây ăn quả thì tốt cảnh chắc dễ ra hoa sai trầu quả nhiều chất lượng quả là ngon ngọt đấy đảm bảo chất lượng được mọi người yêu chuộng về cây lúa thì chúng tôi là qua áp dụng những năm gần đây chúng tôi thấy thí điểm thấy rằng là đầu tư bằng dòng phân Sinic đầu tư chi phí tốn ít hơn so với các loại ừ, ừ, công ty phân khác và chúng tôi ờ, giảm chúng tôi lượng phun thuốc trừ sâu giảm lượng chi phí đầu vào chi phí ờ, một sao như của nông dân chúng tôi trong cái vụ chiêm vừa rồi thì ờ, nó rơi tầm vào trăm tám đến 190 đấy chúng tôi trong đó chỉ giá có 5 cân Sinic thôi 5 cân con cỏ với hai cân đạm với bốn cân cani thôi nhưng cây lúa là xanh lá nó giềng từ gốc đến ngọn mà bông lúa là tỷ lệ đậu quả cao và không bị sâu sâu gì cả cho nên chúng tôi mong muốn là công ty là tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật về cho bà con nông dân chúng tôi hơn nữa vâng ạ thưa ông ạ được biết là À, trong cái đợt dịch vừa qua thì Bảo Tân liên ừ, ừ, tục có những cái, những cái à, sự hỗ trợ nông dân cả về à, phân lẫn khoa học kỹ thuật đồng thời là về cả tiêu thụ sản phẩm thì ông có đánh giá như thế nào về tinh thần của cục như thế Ờ, tư thân tương lai đó của, của Tân ạ. Và các chí là cái công ty à, Tân Phát à, Bắc Giang mà đồng chí à, Tân làm giám đốc thì qua quá trình về tiếp thị với, với bà con thì có rất nhiều chính sách đầu tư ưu đãi và ừ, hỗ trợ về kỹ thuật và cái phục vụ chăm sóc khách hàng là rất chú đáo mà được bà dân bà con nhân dân là rất tin tưởng. Dòng sen này là hoa của sen linh ngõ, à linh củ. Ừ, cái giống của Nhật. Của Nhật. Cái này giống của Nhật. Thế còn với những cái bông sen hồng này thì giống của Đây là cũng là giống của Nhật nhưng nó là dòng lính ngó nhưng nó lại là cánh đơn không có cánh kép, ít cánh hơn. À. Thế giữa cánh đơn và cánh kép này có gì khác nhau ạ? Nó khác nhiều. Nếu đối với cánh cánh ờ, cánh đơn thì này đặc biệt nó rất mỏng. Nhưng mà à. màu hoa của nó thì nó nó không ờ, đậm như cái màu hoa sen lấy hạt. Nó không nhạt hơn. À. Đấy. Đối sen lấy củ thì tuy rằng rất nhiều cánh nhưng mà cái cánh của nó lại lại rất là dày Ờ, nó to Đấy, cái cánh ngoài rất là to và dày tại vì cái cánh này nó nó sẽ sẽ nằm bao hết cái, cái cánh này nó không dày thì không thể bao nổi vâng. và vâng. đặc biệt là cái hoa này rất là tươi. em cảm ơn anh nhá